ok à, xin uh, chào tất cả mọi người à, hôm nay nói chuyện với mọi người một chút về cái uh, tình hình uh, cho con của cái đợt này thì uh, con uh, Vinci với lại con uh, Loki là nó đẻ được uh, như hôm trước mình đã nói ấy, con uh, Loki với con Vinci nó đẻ được uh, 10 con mà giữ được ba con thôi uh, bây giờ là uh, chốt con số chốt là ba con còn uh, con uh, một cái tin vui là con Dina con Dina mới lấy giống thì cái đợt, đợt này là cái đợt là toàn là Loki uh, xử lý thôi uh, con Dina nó cũng lấy giống với Loki bởi vì uh, lần trước là lấy với Marvin hai lần rồi thì một lần uh, uh, cái lần gần đây nhất là lấy giống với Marvin thì nó để là là được uh, mấy con đấy mà chả giữ được con nào đó thì cái là hy vọng là cái lần này là lấy giống cái con Loki nó sẽ ok có vẻ là cái đợt này là đợt uh, Loki có duyên à, còn nữa là cái tin tức ờ, cái một con bầu là con uh, Hanna thì ờ, bụng nó hơi nhỏ chắc là sẽ ít con uh, Hanna với Nano uh, còn một con nữa là uh, đã lấy giống rồi một con ờ, à, một con nữa ờ, sắp lấy giống là con ờ, Gina con Gina thì bắt đầu lên giống sắp lấy giống rồi còn cái con lấy giống rồi đợt vừa rồi đã có cái video là con Lucky con Lucky với lại con cũng là con Loki con Gina mà đợt này nó lấy giống ấy thì cũng có thể là sẽ cho nó ghép với lại Loki tiếp bởi vì uh, các cái con đực ấy thì nó không thể phối liên tiếp với lại con cái được nó phải đổi đực mà qua lượt của cái con đực này ấy, mà dù là nó bầu rồi nó sảy hay là nó đẻ ra hay là nó đẻ ra rồi con nó uh, rơi rụng thì nó cũng là một đợt và cái đợt sau ấy là phải đổi con đực khác rồi thì cái đấy nó là cái tùy duyên của từng cái cặp một à, thành ra là đợt này là một loạt là mọi người đều thấy phối với Loki à, là bởi vì là con Loki nó trẻ hơn và cái con uh, Marvin và con Bruno là lúc trước là được ưu tiên à, vì là nó nhiều tuổi hơn à, ờ, còn con con uh, Marvin là được ưu tiên còn con Bruno thì nó là cái con một cái gen giống mới thành ra nó cũng được ưu tiên à, thì ở cái đợt này là sẽ là một loạt các cái đàn cho con của Luffy còn của Marvin cũng sẽ có Marvin thì đang chờ đang chờ một con uh, gái nó lên giống thì sẽ cho phép với lại con Marvin là con uh, Cute rồi vâng, ngồi xuống à, còn tại sao mà mình không có nói đến Melsi dù là Melsi mọi người nhìn cái vẻ sữa này là Melsi đang bầu đó à, nhưng mà à, có vẻ như là cái lần bầu này của Melsi nó lại không được thuận lợi rồi à, có lẽ là nó buộc phải được nghỉ một lần à, vì là nếu mà như cái bụng mà như thế này ở cái ờ, ngày hôm nay là coi như là à, ờ, 52 ngày 52 ngày mà cái bẹ sữa như thế này mà cái bụng như thế này thì khả năng là lại ờ, bị ờ, có một cái vấn đề gì đấy rối loạn trong cái quá trình mang thai có thể nó bị hỏng thai hay gì đấy rồi đó là cái cho nên là mình nói hôm trước mình có nói là không có trông chờ là vì như vậy à, và cái lần tới này là Messi mình sẽ cho nghỉ sẽ cho Messi nghỉ à, để chờ cái lần tiếp theo tức là nó sẽ là một năm nữa thì mới cho Messi đẻ tiếp đó còn uh, nếu mà như uh, cho con thì là đợt tới này uh, nó sẽ rơi vào khoảng tầm uh, tháng 2 là sẽ có cho con bây giờ tháng 12 mà tháng 12 thì khoảng uh, khoảng tầm uh, cho con như cái đàn của Vinci Veloki thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm uh, uh, giữa tháng 2 là có thể bắt được chó còn uh, cái đàn sắp đẻ là hai cái đàn một cái đàn một con uh, phối với lại con Bruno là một con cái ờ, ngoài con cái là là một con cái mới trại mới lấy ở bên ngoài thì cái con đấy nó phối với con Bruno nó sẽ ra một cái đàn cho con giá rẻ thôi thì con đấy nó bầu nó cũng sắp đẻ rồi khoảng tầm 2 ờ, tuần nữa đẻ à, và con hanna cái này con Nano con hanna với con Nano thì là cái cặp đấy là rất là trông chờ nhưng có vẻ bụng hơi nhỏ thì cái cặp đấy cũng là cái cặp mà uh, sẽ có cho con vào uh, khoảng đầu tháng 3 còn để chọn cho con thì có thể là giữa tháng 2 có thể chọn được cho con rồi thì đó là thông báo ờ, một chút về cái lịch cho con à, vì ờ, rất nhiều người hỏi à, các bạn mà nhắn tin thì mình trả lời ok được nhưng mà nhiều bạn là gọi nhiều bạn thì, thì, thì gọi điện trực tiếp thì vào những lúc mình không nghe được thì nhưng mà mình cũng không có gọi lại được nếu mà mọi người không để lại tin nhắn đó thì um, qua cái video thì mình cũng báo luôn là lịch các cái đàn cho con nó là như vậy và uh, cái uh, khoảng tầm uh, mình đang có một cái lịch là về hai cái con chó nhập hai con chó nhập thì để hôm nào nó về rồi mình sẽ quay video uh, cho mọi người xem là cái lịch của nó là hai con chó nhập nó cũng khá là là là, là uh, cái lịch nó khá là Ờ, linh động bởi vì là cái ờ, đợt này ở bên ờ, châu Âu nó có một cái đợt bùng mới thành ra là các cái chuyến bay nó không có cố định đâu à, theo lịch dự kiến thì trong vòng 2 tuần nữa là sẽ sắp xếp cái chuyến bay để cho hai con về một con bây giờ nó sẽ là một con bây giờ nó là 10 tháng rồi mua từ lúc cho con và đến bây giờ 10 tháng mới chuyển về mọi người biết một cái chi phí của nó là ở bên đây gửi lại là mọi người biết là chi phí là một tháng là 450 euro tiền à, chăm tiền chăm chó mọi người 450 euro mọi người nhân với giá hai mấy gần 30 43 12 nó rơi vào khoảng tầm 13 14 triệu một tháng đó đó là cái chi phí mà người ta chăm cái con chó giúp mình ờ, còn à, tức là đợt này là mình nhập là mình nhập hai con một con cái và một con đực thì uh, cái con đực đấy nó sẽ là lại là một cái con một một cái nguồn gen mới để nó kết hợp với những cái con cái của trại uh, những con cái trại giữ lại và những cái con cái mà trại nhân giống ra thì uh, hy vọng uh, và chờ hai cái con đấy nó sẽ về thuận lợi thì lúc nào nó về mình sẽ chia sẻ và mình sẽ chia sẻ với mọi người xung quanh cái các cái vấn đề liên quan đến cái việc nhập chó uh, thực tế mọi người nhé chứ không có ảo lòi ra làm bài lắm uh, và đấy thì ờ, nếu mà để ờ, có nhiều người thì là muốn ờ, trông chờ vào những cái con mà gọi là bố mẹ nhập thì hai con đấy còn lâu lắm một con 10 tháng thì nó phải một năm nữa thì nó mới bắt đầu mình cũng bắt đầu cho nó đẻ được còn cái con đực thì nó bé hơn con đực nó con bé hơn đực thì cũng phải hơn một năm nữa thì mới bắt đầu nó có thể cho bắt đầu phôi giống được bắt đầu lấy giống ở những cái đoạn đầu tiên đó còn trước mắt này là trông chờ là trông chờ siro mãi còn chưa lên giống này à, con uh, siro này con cute là hai cái con mà mà mà mà thuộc vào cái à, con chó cái rất là đẹp và chờ đợi cho con nó sẽ ra những cái đàn chó con rất là tuyệt vời đó nhưng mà phải chờ thôi ờ, cái việc uh, nuôi chó đẻ này thì uh, nuôi chó mà dính đến cái vấn đề sinh sản đấy thì uh, để lúc nào mình sẽ có một cái video cũng nhiều người hỏi lắm nhưng để lúc nào mình sẽ có một cái video mình chia sẻ chi tiết về cái vấn đề này là cái vấn đề là có thể kiếm tiền hay là này kia uh, làm kinh tế với cái con chó nuôi con chó sinh sản thì mình sẽ có một cái video chi tiết cho mọi người sau nhưng mà trong cái thực tế nhé là cái thực tế là nó không hề đơn giản à, nó có rất nhiều cái thứ mình chia sẻ một chút đơn giản như pila mọi người có thể nhìn nha À, Pila là bây giờ Pila 10 tuổi gần 11 tuổi nhé trẻ mình có một con nữa là một Dakota hơn Pila gần một năm thì mọi người có thể biết được là gì uhm, cái con chó khi mà chúng ta nuôi nó chúng ta nuôi nó nó ngừng sinh sản rồi chúng ta vẫn nuôi nó tiếp thì cái chi phí ở cái đoạn đằng sau để nuôi con chó nó cũng lớn chứ nó không có phải là đơn giản đâu còn nếu mà xác định mà nuôi con chó mà nó đẻ xong cho mình ờ, nó kiếm tiền về cho mình sau đấy rồi mình lại uh, hát hủi nó mình thế này thế kia thì cái đấy mọi người phải cân nhắc bởi vì nó phu phàng quá còn khi mà chúng ta mà nuôi con chó ấy là chúng ta muốn giữ nó lại giả dụ như pila này uh, giữ nó lại thì nó lại phát sinh cái vấn đề là nó chiếm diện tích cho đấy lẽ ra là có thể là uh, một con khác có thể thay thế vào cái vị trí của nó này nhưng mà vì là nó có nó thì sẽ không có con khác được đó thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ phải để rồi hôm nào có video mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái vấn đề là nuôi con chó sinh sản à, để làm kinh tế có tốt hay không có được không làm kinh tế được không này kia thì hôm nào mình sẽ chia sẻ một cái video chi tiết về vấn đề đấy nếu mọi người quan tâm còn nhiều người hỏi mình lắm rồi nhưng thực ra nó là một cái câu chuyện dài tập thành ra mình cũng chỉ nói là đơn giản ngắn gọn là gì ngắn gọn là có thể là mọi người nuôi một con hai con là ờ, ok Ờ, cũng có nó cũng là thêm thu nhập nếu con chó mà nó sinh sản nó thuận lợi thì nó cũng là một cái nguồn thu nhập nó cũng có thể nó tương đương với lại uh, một cái người đi làm uh, với cái mức thu nhập bình thường đó thì cái đó nó cũng là tốt thôi nhưng mà nếu mà khi mà nuôi nhiều nên câu chuyện nó khác nhé à, một con và hai con thì nó là cái chuyện bình thường à, chúng ta nuôi như là con chó trong nhà à, như là một cái con chó bình thường nuôi vui thôi Ờ, thích mình thích thì mình nuôi thôi và uh, mình nuôi nó thì mình vẫn cho nó sinh sản bình thường là tất nhiên là mình không nên phát tuyệt nó cho nó sinh sản ờ, theo cái uh, sức khỏe của nó nhưng đó nó cũng sẽ tạo ra một cái thu nhập cũng không phải là nhỏ với uh, những cái người mà có cái thu nhập ở cái mức bình thường ở ở Việt Nam mình uh, thì nó cũng không phải là cái khoản thu nhập nhỏ đâu nó có thể nó tương đương với một người đi làm Ờ, một người đi làm bình thường đó tức là một một người có thể nó có hai lương theo kiểu như vậy à, trong cái trường hợp con chó nó thuận lợi có thể là hơn một chút đó nhưng mà đấy là cái, cái, cái, cái câu chuyện là, là chia sẻ ngắn gọn với mọi người một chút thế thôi còn cái chi tiết của nó, nó nhiều vấn đề nó, nó có rất là nhiều vấn đề ở trong cái việc mà uh, khi mà xác định là nuôi con chó để sinh sản làm chạy chó ấy, nó có nhiều vấn đề lắm vô cùng nhiều vấn đề và ngắn gọn lại để một cái câu là có thể nói là gì là phải thích và phải không lệ thuộc kinh tế vào nó thì mọi người lại có thể là sẽ làm được kinh tế với con chó nếu mọi người xác định là nuôi con chó để làm kinh tế thì mọi người phải không lệ thuộc kinh tế vào nó để trong cái gì trong cái trường hợp mà nó có uh, cái vấn đề này vấn đề này kia nó không thuận lợi ấy, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta nuôi được đó còn cái chi tiết ấy, thì nếu mà nhiều người quan tâm thì mình sẽ chia sẻ uh, chi tiết về về về cái việc là nuôi con chó để sinh sản theo kiểu chạy chó à, ok còn à, thêm một cái nội dung nữa mà mình quên mất là, là lẽ ra là phải nói từ đầu là ba cái con chó con của con uh, Loki với lại con uh, à, Sakura đã vừa rồi một con đực và hai con cái ấy, thì nó về nhà mới rồi à, một con thì về sống ở Lâm Đồng còn à, hai con thì về sống ở Bình Dương à, đến à, hôm nay là nó về nhà mới và nó được chục ngày à, quen nhà rồi cho mát á tát cho mát á đó đó đó hừa đi nằm nữa bác ơi lấy ra ngày cát này sướng sướng nhảy nhảy là nghe cá đấy thấy chưa mệt chưa trời ơi trời ơi trời ơi bay bay bay bay hai chị em mà đánh nhau đi không có ai rảnh mà vô can đâu dạ mốt cho ở riêng hết thì uh, các bạn mà chờ cho con thì các bạn chờ các đàn tiếp theo uh, cái giá ở cái mức giá rẻ thì nhiều người quan tâm là cái mức giá rẻ với con chó con của trại mức giá rẻ là con chó có giấy tờ uh, và cái tiền đấy nó bao gồm cái tiền giấy tờ rồi cũng như là con chó nó đã tiêm được uh, hai cái mũi vaccine phòng bệnh cũng như là tẩy run hai lần rồi nọ kia uh, thì uh, cái giá của nó sẽ nằm ở trong cái khoảng mức giá rẻ nó nằm ở trong khoảng từ 12 cho đến 15 triệu mọi người nhé giá đấy là nó là cái giá nó ở cái mức độ là bán như thế nó có đắt không nhiều người thì kêu đắt nhiều người thì kêu đắt là là, là bán ờ, giá cao quá với này kia nhưng mà đấy mọi người xem xem là uh, bao nhiêu con chó uh, bao nhiêu con bầu bao nhiêu con đẻ đẻ được bao nhiêu con chó con thì mọi người sẽ nhận được ra là cho nên mình nói là nuôi ấy, nếu mà nó thuận lợi nuôi một hai con thì câu chuyện nó rất là đơn giản còn nếu mà khi nuôi thành cả một trại với cái số lượng nhiều câu chuyện nó lại khác nó rất rất khác và khi ấy là nó cần nhiều thứ hơn nhiều đó thì mọi người mà quan tâm vấn đề đấy thì lúc nào mình sẽ chia sẻ kỹ ừ, về cái vấn đề đấy sau à, ok hôm nay ờ, chuyện thế thôi xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo